rồi mọi người nhìn cô ấy này giùm em ạ à. rồi rồi hai cái, à, cái trà tâm lan của cô à còn à, đây là cái ờ, cái trà thị trăm cái trà này thì đúng, đúng rồi cây cây tinh lăng đúng không à, rồi còn bên đây là tăng cường thể lực rất là tốt cho sức khỏe rồi là nó hỗ trợ cho sức khỏe, tâm lan độc quyền của Hàn Quốc tại vì hiện giờ cái công ty ở Hàn Quốc đó, là tất cả là rất là đẹp xài dưỡng cho mày đây cái dòng sông không cô ơi cô rất là thích cô xài cái màu này là cô đã xài đúng nát hai bên mấy màu đỏ màu đỏ tết tết nhiều đây rồi đây bên cạnh đó là cái tinh dầu thông nè cái này là cái dạng à, hộp cái này dạng nhĩ cái viên tinh dầu không đỏ không đỏ cái viên này là uống hỗ trợ về cho sức khỏe của mình rất là tốt rồi cô ờ, <coughs> cô ờ, có cái trang trại bò khoảng 800 con bò à, ngày hôm nay cô ở nhà đón con cho nên là cô không có lên trang trại trang nào cũng được rồi gia đình ăn sẹp thôi rồi bây giờ sắp tới đây chị mẹ làm cái đặc biệt tại đây phía trước chị nói rằng về đó trong đó là tới 120 mét mà muốn cần nữa ba bốn trăm mét có luôn tại vì thế dạ. dạ. đó của cô là em đẹp các bạn có quyền lắm lấy cái tam ghét vô cái cô tự ghép kinh luôn cô không làm thì cô thật sợ không nó ra là tự cô trồng tại sao mà cô không nuôi bò cô nuôi bò cái à, trở thành là đại sứ du lịch tỉnh luôn thì nếu mà sau này tương lai tương lai con sẽ là tương lai con sẽ là hoa hậu riêng cô thôi hả chưa tính mà đội ngũ của cô nó thằng này là con cô anh cho nên là cô sạch đi cái đẹp <laughs> à, cô cũng vừa lớn tuổi mà vừa là công việc nó nhiều quá à, nó quản lý cái kinh doanh thì nó giao tiếp với khách hàng mà khi nào cô kinh doanh quá là gì tất cả tất cả không lộn vô thì họ ở trung ương ở đâu vậy đặt thêm một triệu áo dài biết nói là ủa vậy hả con cái ai hỏi á nói là không con chỉ mua rẻ lắm có 5 triệu nữa rồi chính tay á nhiều chính tay rồi mẹ ba Bây giờ còn mát đó, mình chụp bò hình trước cửa sổ đi anh, anh chụp cái gì đi Đây là này Đi vô đây cho em chọn nè Không kiểm nghiệm luôn, cho nó kiểm nghiệm được Còn test mẫu luôn đó To lắm anh chị Ờ, nói chung là dạ, nó, nó cũng không phải là to lắm nhưng mà nó nhiều cái khâu á mình phải đi mình phải đi qua lo một cái nơi con không không mình bữa nay thì ờ, tại vì xưởng bữa nay cũng sản xuất rất thoải mái khi mà cái nguyên liệu vô đây thì nó sẽ đưa vào bên đây thì máy nó tự nghiền đó tại không hai cái nhà máy nó sẽ tự nghiền đó nó sẽ hút nguyên liệu của long đưa vào nó nghiền và công ty của sản xuất nếu mà đang sản xuất thì mình tham quan á là mình chỉ được đi vòng quanh thôi không được bước vào đâu đây dạ, hôm nay không có được cái hệ thống máy này có họ đặt một ghi lên sổ thì khi xong đây hết tầm khoảng là một mẻ khoảng một tiếng thôi dạ. mà em đem qua đóng tố liền nó cháy nó nóng quá nó bị cháy cái lỏng có ít đi mẹ chị sẽ làm việc khác mẹ chị sẽ tạo cái việc khác cho công nhân làm chứ rất là cần mươi người đi ví dụ như ba mươi người bây giờ với cái hệ thống này chị mời người chị làm tốt rồi dạ, bữa nào có thời gian ghé thì chị làm bánh rắc mình luộc cho anh. mấy đồ này có không biết trong này không chị hai sốt nha em ngồi